khi ki ku thia mà mẹ ko ti ya yo khi chu li ku mu cho cho phi yo tia lại tao mua lê kia trâu có tri còn có bọn rong ta li có thiết chi khi, ta có nhìn yo khi ku lo tham hậu có mà khi chua li uo nhân đầu hậu châu ku yo nâng lo cú chi yo mẹ nhỏ yo giờ cô khi lo chỉ thâu mà khi thâu thâu khi cô bảo có yo tao tí trong lô yo có chỉ lô chỉ cô một trâu lì tu thằng đôi chỉ có họ yo một tua sơn chu có chỉ thâu chỉ để cô anh em xưa đu cú nhận bao rộng cô yêu yo có po ni yo chẳng mua có cô yên ôn năng truy ti thó khi thao thao tia ly chỉ thua thua xia cho khi mình chỉ có bao tay có lúc cổ tia thâu Yua trời tăng mừng Uôn đê yua khi Thổ cô say cổ măng măng Khổ cú yua cô Cũng ba là mùa lũ nâng Duy nụ nó mù Thổ cô trong cố tù khăng U yua tinh gỡ Thìa thìa có những mùa chạy khi Yua cô chỉ khi Chè cú những chỉ muang bì 是cùng chia có khi đâu là có gì giờ tia có khi lo thó khi có hậu gì chúa thế lý nô cô chia chỉ là mua yêu có nia kẹp lần cô cho có chê lần gió cô yên sao chia sao chứ là mua lũ có khó cô chia phê gió nghỉ chứ hậu xa thôi lùa có chứ ta lùa nâng cha chồng tu cú chỉ là u tê nhà có có bông chê mùa cú yon hưng rong đưa tua luôn nâng có tu đưa ua cầu rong u trâu u tê mi nhung